Cụm từ này trong ngày hôm nay được nhiều người nhắc đến khi mà những kỳ thi quan trọng của các lớp cuối cấp đã gần kề. Nghỉ học dài, nóng ruột nhất thì chắc chắn là các em học sinh lớp 9 rồi lớp 12 cùng với phụ huynh và thầy cô của các em. Và ngay trong ngày nay đã có hai địa phương đó là Thái Bình và Cà Mau cho học sinh đi học trở lại. Hai tỉnh này đều ở nhóm có nguy cơ thấp. Trong khi Thái Bình cho học sinh lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12 đến lớp thì Cà Mau mới chỉ có học sinh lớp 9 và lớp 12 quay trở lại trường. Sở dĩ hai tỉnh này cho học sinh quay trở lại trường trước các tỉnh thành khác vì họ cũng đã nghỉ nhiều hơn 2 tuần nên nếu không đi học thì sẽ không thể kịp chương trình so với các địa phương khác. Chúng ta hãy cùng đến với buổi học đầu tiên của các thầy cô và các em học sinh ở Cà Mau trong sáng nay. 100% học sinh và phụ huynh đeo khẩu trang khi đến trường. Các em được hướng dẫn giữ khoảng cách, đầu xe cách xa để đảm bảo an toàn rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Cách hướng dẫn các em rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn như thế này tuy là một hoạt động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn để mà đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Đây là cũng là cách ngành giáo dục tỉnh Cà Mau à, tạo được sự đồng thuận cho phụ huynh khi cho con em mình trở lại học. Trước khi lại trường các bạn có ăn sáng ở những nơi đông người nè thì à, khi vào trước khi vào lớp thì các bạn à, được à, khuẩn như vậy sẽ đảm bảo hơn. Trước khi bắt đầu tiết học, thầy Nguyễn Văn Thể dành thời gian căn dặn các em một số điều để đảm bảo an toàn khi đến trường. Rồi vô lớp thì chúng ta ngồi so le lại để làm sao đó chúng ta giãn cách an toàn. Mỗi lớp học thường khoảng 40 em. Tuy nhiên, để đảm bảo các em ngồi không quá gần, trường chia nhỏ sĩ số lớp. Trường phân mỗi lớp thành hai, lớp học buổi sáng, một lớp học buổi chiều. Thầy cô giáo của bộ môn của lớp à, coi như là dạy gấp đôi. Trong thời gian nghỉ, mặc dù tỉnh có tổ chức cho các em học trực tuyến, học qua truyền hình, nhưng nhiều em ở dùng sâu không tiếp cận được nên hiệu quả không cao. Trước khi các học sinh đi học, thì trong 4 ngày trước chúng tôi đã chỉ đạo đó là tiêu độc khử trùng, à, vệ sinh các cái trường học không là tổ chức chào cờ đầu tuần, không mở cửa thư viện, đặc biệt tạm gọi là môn phụ đó thì thôi chậm học. Tỉnh Cà Mau đang quyết tâm đảm bảo tiến độ và kiến thức chuyên môn cho học sinh cuối cấp. Còn tại Thái Bình, 83.000 em học sinh từ khối lớp 9 đến khối 12 đã trở lại trường để học tập. Những hình ảnh này được ghi lại tại trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan, huyện Đông Hưng của tỉnh Thái Bình. Giáo viên được phân công kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Sáng nay, có 4 học sinh thân nhiệt hơi cao nên đã được đưa đi khám, nhưng mà sau đó thì các em à, sức khỏe đã trở lại bình thường. Tiết đầu, giáo viên dành thời gian phụ các kiến thức phòng dịch cần thiết sau đó mới tập trung ôn tập lại các kiến thức mà các em đã học trực tuyến trước đó. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thống nhất học sinh khối 11 và 12 học buổi sáng, còn khối lớp 9, lớp 10 học buổi chiều để thực hiện giãn cách xã hội. Sau Cà Mau thì Thái Bình, sau Cà Mau và Thái Bình thì hiện đã có một số tỉnh thành đã quyết định cho học sinh ờ, quay trở lại trường. Ngày mai thì Thanh Hóa thống nhất cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học đi học trở lại. Còn Vĩnh Long thì cũng đã ra quyết định học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học vào ngày 27 tháng 4. Các cấp học à, và các bậc học còn lại sẽ tiếp tục tạm nghỉ chờ thông báo mới. Nhiều tỉnh nằm trong vùng có nguy cơ thấp cũng đã bắt đầu tính toán thời điểm phù hợp. Trong đó có tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Trên nguyên tắc là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. hai buổi một tuần, cán bộ giáo viên trường trung học thông công nghiệp thành phố Hòa Bình thay phiên nhau tiến hành vệ sinh trường lớp, sát khuẩn toàn bộ bàn ghế, các cửa sổ, cửa ra vào, đảm bảo an toàn để sẵn sàng đón các em trở lại trường. Nhà trường để có bố trí các cái khu uh, rửa tay, uh, sát khuẩn cho học sinh và chuẩn bị hết cho tất cả các lớp mỗi lớp là là ba cái chai ờ, rửa tay khô đấy ạ cho các con khi đến trường. Trường đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại còn phụ huynh, những người luôn lo lắng cho sức khỏe của các con, cũng không ít người đã mong muốn con trở lại trường, nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch lên hàng đầu. Cũng đề nghị là uh, lớp nào cũng phải trang bị cho tất cả các ờ, con em mình uh, cái nước sát khuẩn tay và khẩu trang. Uh, hai cái đấy là cần thiết nhất và nhắc các con là khoảng cách giữa các con là không được gần Ờ, để cho phòng tránh ờ, lây nhiễm ờ, dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại theo từng cấp học. Có thể là sẽ bố trí đối với học sinh lớn đi học trở lại trước như là học sinh khối trung học phổ thông cũng như là học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên. Các tuần tiếp theo thì sẽ bố trí cho học sinh các bậc học như là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình bước đầu yêu cầu các trường tạm dừng tổ chức chào cờ tập trung không tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoại khóa trong và ngoài nhà trường, luôn theo dõi sát sức khỏe học sinh và thông báo kịp thời với các cơ quan y tế. Như quý vị đã thấy trong ờ, câu chuyện vừa rồi, vấn đề mà các ờ, học sinh, phụ huynh, rồi giáo viên, nhà trường, các sở giáo dục và đào tạo quan tâm hàng đầu đó vẫn là làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn phòng dịch sau đó thì mới đến chuyện dạy và học ra sao để đuổi kịp chương trình đảm bảo kiến thức cho các em học sinh. Dù nhiều tỉnh à, và nhiều trường nói rằng là đã sẵn sàng, nhưng mà nỗi lo về nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn đó. Với Thái Bình, Cà Mau, hai tỉnh đã cho học sinh đi trở lại vào ngày hôm nay thì cũng thấy rằng là có cách đảm bảo an toàn phòng dịch khác nhau. Trong khi học sinh tại Cà Mau mà phóng viên của chúng tôi đến quay ấy, thì học sinh phải ngồi giãn cách 2 mét. Thì ở à, Bắc Đông Quan ở Thái Bình, học sinh vẫn ngồi với khoảng cách như trước kia khó có thể nói là chuyện này đúng hay là chuyện này sai bởi hiện cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về an toàn phòng dịch trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang gấp rút bổ sung, hướng dẫn các địa phương tổ chức đi học trở lại, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Hữu Độ là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, à, thưa ông Độ ạ, xin ông cho biết là quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học sinh đi học trở lại là như thế nào ạ? Quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo là trường học ừ, phải an toàn thì mới đón học sinh quay trở lại trường học và các học sinh đã đến trường thì phải an toàn vì vậy việc mà các địa phương có thể tổ chức đón học sinh đi học trở lại nhất là trong điều kiện mà thủ tướng chính phủ đã phân loại các địa phương theo các mức độ của dịch mức độ cao mức độ nguy cơ và mức độ nguy cơ thấp thì với những tỉnh mà có nguy cơ cao và nguy cơ thì bộ tạo cũng khuyến nghị với các địa phương là chưa nên cho học sinh đi học trở lại và với những địa phương mà mức độ dịch là nguy cơ thấp thì có thể là cho học sinh đi học trở lại nhưng mà phải đảm bảo các điều kiện để an toàn. Vâng ạ. À, vậy thì à, trong trường hợp mà cho học sinh quay trở lại học ấy, thì giải pháp nào để đảm bảo an toàn cho các em ạ? Bộ Giáo tạo đã cùng với Bộ Y tế đã ban hành cái công văn số 550 đã hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn trước khi đến trường làm gì, cho đến trường thì như thế nào mà sau khi tan học thì về nhà làm thế nào để đảm bảo an toàn với dịch là với những học sinh mà trước khi đến trường ấy, thì phải có cái việc thăm khám sức khỏe đặc biệt là với trường học là phải đo nhiệt độ để đảm bảo các em học sinh đến trường với thân nhiệt với cơ thể tốt thứ hai là phải có đủ cái nơi mà rửa tay rồi thuốc nước rửa khử, khử khuẩn cho các em học sinh thứ ba là học sinh phải là đeo đeo khẩu trang khẩu trang vải có kháng khuẩn không có tổ chức cho học sinh các cái hoạt động trải nghiệm hoạt động ờ, tập thể và các hoạt động trào cờ thì được diễn ra trong lớp học và thứ tư là để đảm bảo cái giãn cách xã hội thì yêu cầu là học sinh phải đảm bảo cái khoảng cách ngồi là 1,5 mét vì có có những trường học thì lớp học quá đông cho nên cũng có thể phải tách ra làm đôi hoặc có thể hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo trong phòng học không quá 20 em học sinh thì bộ giáo tạo sẽ có cái văn bản hướng dẫn cụ thể Vâng, à, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Độ. Kính thưa quý vị, đó là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, điều này chắc chắn là gây khó khăn cho các địa phương bởi hầu hết các trường đều có sĩ số trên 20 học sinh một lớp. Vì vậy sẽ khiến cho nhiều nơi đau đầu để tìm giải pháp học tập. Tiếp theo thì sẽ là những thông tin về giao thông. Cách đây 2 ngày thì các đồng nghiệp của chúng tôi đã ghi lại được những hình